Hello, hello, hello. Xin chào tất em, chào mừng tất em đã quay trở lại với kênh tút chuyên về game bài đổi thưởng, top những cái bài đổi thưởng uy tín nhất hiện nay nhá. Và chắc chắn em thừa hiểu rồi. Hiện tại 68 bài đang là cái bài đổi thưởng uy tín nhất cũng như là nhiều lượt tải xuống nhất và nhiều chương trình ưu đãi uh, khuyến mãi nhất đúng không? Đó và hôm nay thì mình vẫn dĩ nhiên mình sẽ chơi 68 bài nhá. Và hôm nay thì mình sẽ chơi trò nổ hũ này anh em nhá. Trò này kiểu như là rừng xanh ờ, rồi uh, cái gì hoa quả đây anh em ạ anh em quan sát góc bên trái này sẽ có bốn người chơi này và hiện tại mình đang có số vốn là 48,5m nhá ok mình sẽ tăng số số tiền chơi lên ăn cho nó nhiều anh em ạ đó tăng lên tầm ờ, xem nào nhấn ờ, đặt được nhỉ rồi mình sẽ nhấn vào đây quay tự động này ok chưa rồi trò này thì mình không thể chơi được những cái trò mini game nhỉ bình thường là bên phải này sẽ có những trò mini game này để chúng ta có thể nào chơi này ok không anh em đó nếu mà không chơi mi game thì mình uh, sẽ là chỗ này là biến động số dư lịch sử uh, chơi của mình này đó anh em nhìn thấy quay quay nhanh chưa đã có hai bốn ờ, gần chục lượt chơi rồi ok ngoài ra đây thì uh, chắc là cách chơi rồi anh em thấy quan sát này nhá free spin này 10 lần quay miễn phí luôn anh em ạ bàn thanh toán này ok đó wheel này free spin này rồi number bonus này number bo number bonus Never Ballers này Never Ballers này Wheel này đó ok chưa uhm, đây là tổng số tiền thắng Số mình tăng tiền chơi lên thì sao nhỉ tăng càng nhiều thì ăn được càng nhiều thôi anh em đúng không cái gì đây nó cài ok chúc mừng bạn đã nhìn thấy ui được 239.000 luôn kìa ngon chưa tăng lên tầm xem nào đây 60 này 70 này đó quay tự động này ok chưa ngoài ra chia sẻ thêm với anh em nhé đường link tải game uh, của sáu đánh bài ấy, mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video này cuối comment đầu tiên được ghim ở phần bên nhá thì chúng ta sẽ có hai đường link tải game một đường link là dành cho điện thoại uh, Android một đường link là tải một đường link là dành cho điện thoại iOS của iPhone đó và cũng như là anh em có thể là chơi trên web tức là chơi trên máy tính đấy qua đường link iOS nhá ok đó và ngoài ra chỉ thêm với anh em nhé về vấn đề mà anh em muốn kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều hơn ấy, thì anh em có thể là nạp tiền nhá vì uh, đối với anh em ấy là trên 68 tháng bài thì hàng ngày đều sẽ có những chương trình ờ, ưu đãi khi chúng ta nạp lần đầu luôn tức là hôm nay anh em nạp tiền vào thì em sẽ nhận được uh, mức uh, phần thưởng Hy Lạp và tương ứng rồi ngày mai em làm tiền tiếp đúng không thì em sẽ cũng sẽ được cũng sẽ nhận được mức uh, tiền thưởng tương ứng mức mức từ, tiền thưởng tương ứng em làm càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều thôi đúng không ạ Ok thì anh em uh, nếu muốn uh, mình nhắc lại nhé nếu muốn kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều thì có thể là tham khảo làm tiền ra Ok và ngoài ra nhé là B687 ấy, sẽ có chương trình là uh, giới thiệu bè tải game đấy chương trình đấy cực kỳ hấp dẫn luôn mình sẽ sâu hơn này là ở mục đại lý mục đại lý góc bên dưới đấy là sẽ có đường link tải game của anh em và anh em chia sẻ đường link đấy cho bạn bè người thân nhỉ hoặc là chia sẻ đến các nền tảng trang mạng xã hội này đó như Facebook này YouTube rồi TikTok rồi ờ, Twitter Pinterest đó chia sẻ đến bất kỳ ai chỉ cần họ nhấn vào đường link của anh em rồi tải game tải game thì có hai đường link tải game như vừa nãy mình chia sẻ đấy thì anh em sẽ nhận được hồng nhá và đối với 68 bài là không giới hạn từ đẹp luôn tức là sao là anh em chia sẻ đường link tải game đó cho bạn bè người thân bạn bè người thân của anh em ấy lại chia sẻ đường link ờ, của bạn bè người thân ừ, của anh em cho người khác người khác lại chia sẻ cho người khác nữa người khác nữa lại chia sẻ cho người tiếp nữa người tiếp nữa lại chia sẻ cho người tiếp theo thì em sẽ nhận vân vân vân vân nhá thì em sẽ nhận được tất cả tầng ghép đấy nhận được tất cả những ờ, số tiền họ làm vào hoặc là kiếm được ờ, từ từ tất cả những người đó nhá và ngoài ra nhá chỉ thêm với anh em này là mức hoa hồng ở trên giá tám bài ấy, anh em anh em biết bao nhiêu lên tới là 30 phần trăm anh em nhá đó mình thấy trong tất cả các bài 68 bài thì mức hoa hồng cao nhất luôn vì bình thường ấy những cái bài ấy, sao ờ, chỉ có là mức hoa hồng lên tầm là 10 đến 15 phần trăm thôi đó cao nhất là tầm 15 phần trăm thôi còn mình thấy toàn là 10 phần trăm mà 68 cái bài lên tới là 30 phần trăm tức là gấp đôi gấp 3 lần so với mức hồng của những cái bài bình thường khác nha ok lại nhận thêm 10 lần quay miễn phí này đó nên chính vì thế nếu em chơi uh, game bài hoặc là chơi uh, tài xỉu đổi thưởng ấy hoặc là game bài online thì em có thể là mình lời khuyên ấy, anh em lên chơi 68 bài nhá chứ đấy là mình chia sẻ trên quan điểm là khách quan của mình nhá mình mình chơi rất nhiều các game bài khác nhau rồi thế win này win rồi đó đúng các loại thằng nữa đó nên uh, mình thừa hiểu rồi Ok và hôm nay thì mình sẽ hôm nay mình chơi trò đấu như thế này thì thực tế là mình vừa chơi giải trí vừa chơi kiếm tiền rồi. Trò này cũng cực kỳ dễ thôi em cứ để quay uh, quay uh, tự động như thế này cũng như là tăng tốc như thế này thì đó. Ok. Và ngoài ra chỉ thêm với anh em nhé là chơi với những cái game mà kiểu xanh chín như này đúng không? Thì em chơi sẽ nhớ là luôn có kỷ luật cho mình. Nhớ như thế chứ đừng kiểu như là hướng lên thì mình đặt như này hướng lên thì mình đánh như thế kia em hiểu không thì nếu mà anh em đánh kiểu thế thì kiểu gì anh em cũng sẽ sẽ dễ xa bờ ra đảo cực kỳ xa luôn anh em ạ thì thực tế là mình ra <laughs> đảo rất nhiều lần rồi nên mình thừa hiểu được mà đấy và chia sẻ thêm với anh em là mình cũng sẽ để ờ, đường link ờ, nhóm telegram ấy link nhóm telegram ờ, mà để cho anh em giao lưu trao đổi với những người chơi khác ấy đó ngoài ra anh em cũng sẽ được kéo rồi em số vốn nhỏ hay số vốn lớn ấy Đấy và ngoài ra là mình có chương trình tặng cốt hoặc là bất kỳ một chương trình ưu đãi khuyến mãi nào thì mình cũng sẽ thông báo trên nhóm Telegram đó nhé. Và đường link thì ờ, cũng như đường link tải game mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng comment đầu tiên được ghim ở phần luận rồi. Được ghim ở phần bình luận rồi, bình luận rồi.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 Đó vì em thì rồi ấy, đặc biệt là mẹo thủ thuật đúng không? là nó sẽ chỉ có trong thời gian ngắn thôi nên chính vì thế anh em phải xem ngay xem sớm xem nhanh nhất để em có thể là áp dụng vào để chúng ta có thể kiếm tiền kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều hơn nhá chứ không ấy mình để tầm vài ngày hoặc là một tuần là nó mẹo thủ thuật đấy đã bị fix rồi bị fix rồi thì anh em gần như là anh em kiếm tiền trên những mẹo đấy thì nó sẽ khó hơn anh em hiểu ạ chứ mình cũng không đảm bảo rằng là anh em sẽ kiếm tiền ngon và kiếm tiền lâu dài được với những cái mẹo thủ thuật như thế này nhá nên chính vì thế nhớ đăng ký kênh youtube và bật nút chuông thông báo à, ờ, nữa Ok nhận 632 nghìn kìa. Ngon chưa anh em ơi? Đó. Rồi. Ngoài ra anh em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc về thế nào ấy. Đó cũng như là anh em cần gì thì anh em có thể bình luận xuống dưới video này nhá. Mình sẽ đáp tất cả luôn, trả lời con tất cả comment bình luận luôn. Đó, và tham gia vào nhóm Telegram nữa. Và trong đấy anh em giao lưu cho đổi với người chơi khác cũng như hỏi trực tiếp admin luôn, hỏi trực tiếp mình luôn. Ok không ạ? nhớ nhá và chia sẻ link tải game cho tải game cho những người anh à, cho những người khác nữa để em có thể là vừa chơi kiếm tiền lại vừa giúp người khác kiếm được tiền nữa em hiểu ạ ok rồi chắc mình cũng kết thúc video tại đây thôi đó hẹn lại em trong video tiếp theo của mình trên kênh nhá bye bye xin chào